Kính thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đang xem chương trình sức khỏe trên kênh Sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi. Sau đây chúng tôi giới thiệu 5 loại thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng tránh hại cho sức khỏe. Nhiều người ý thức bữa sáng rất quan trọng, do đó lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn sáng phong phú và đa dạng. Dù bạn bận rộn đến mấy, thì 5 loại thực phẩm sau đây không nên ăn vào buổi sáng kẻo rước bệnh vào thân. Vậy 5 loại thực phẩm đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình nhé. 1. Bánh ngọt hoặc các thực phẩm có đồ ngọt. Buổi sáng nhiều người không có thời gian nấu ăn nên thường có thói quen dùng các loại bánh ngọt làm bữa ăn sáng mà không hề biết điều này hoàn toàn không có lợi cho cơ thể. Những thức ăn như bánh nướng xốp, bánh bột mì, bánh nướng, thậm chí là bánh trái cây đều không hợp lý cho dạ dày vào bữa sáng. Bữa sáng bằng một chiếc bánh ngọt là sự tổng hợp của bột mì, trứng, sữa, bơ và đa số là sữa. Bột mì là dạng hydrat carbon đơn giản, chúng rất nhanh chóng suy giảm và cũng gây ra tình trạng vô hiệu hóa lượng insulin trong cơ thể, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chúng còn chứa một lượng calo khổng lồ hơn kích cỡ của nó rất nhiều, khoảng 680 kilocalo và 40 gram chất béo. Đây cũng là nguyên nhân gây ra bệnh béo phì và các bệnh cao huyết áp, tim mạch. 2. Nước ép trái cây, uống vào buổi sáng, sẽ không hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng. Nước ép trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, tuy nhiên, nó lại nhiều đường và ít chất xơ hơn trái cây để nguyên. Hơn nữa uống một lượng lớn nước ép trái cây có thể có tác dụng tương tự đối với tăng cân nặng và sức khỏe của bạn như uống đồ uống có đường. Uống nước ép trái cây khiến lượng đường trong máu tăng rất nhanh vì không có chất béo hoặc chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ. Sự tăng đột biến của insulin và giảm lượng đường trong máu có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, run rẩy và đói hơn. 3. Ăn chuối vào bữa sáng không tốt. Chuối là loại hoa quả rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên, vừa mới sáng sớm bạn ăn thì lại không tốt, bởi trong chuối ngoài hàm lượng magie lớn, rất có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu ăn chuối trên một dạ dày trống rỗng, sẽ khiến hàm lượng magie trong máu tăng cao, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng tim. Ngoài ra, trong quá trình tiêu hóa, lượng đường có trong loại quả này có thể biến thành axit và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, khi dạ dày trống rỗng, chuối không phải là lựa chọn tốt. 4. Ăn dứa buổi sáng sẽ dễ tổn thương dạ dày. Trong dứa chứa các enzyme mạnh, nếu khi đói, sẽ dẫn đến tổn thương dạ dày. Thời gian thích hợp nhất để hấp thụ loại quả này là sau khi ăn no. Ngoài ra dứa còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn. 5. Uống cà phê vào sáng sớm khi bụng đói không tốt cho sức khỏe cà phê thực sự có nhiều lợi ích đối với sức khỏe của bạn nhưng lại không phải là ý tưởng hay nếu thay thế hoàn toàn bữa sáng cho bạn chất cà phê in trong cà phê có thể làm giảm tạm thời sự thèm ăn nhưng sau đó chắc chắn bụng bạn sẽ cồn cào trở lại ngoài ra các loại thức uống biến tấu với cà phê như casamen macchiato chứa đầy đường uống vào bữa sáng có thể làm đường huyết tăng nhanh lâu dần gây tăng cân không mong muốn vì vậy hãy dùng cà phê với một bữa ăn nhẹ như bánh mì sandwich bơ đậu phộng, bạn sẽ thấy phấn chấn hơn đấy. Vậy ăn sáng thế nào cho tốt sức khỏe của bạn? Bữa sáng giúp cung cấp năng lượng để chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định và kiểm soát sự thèm ăn và cân nặng. Nhưng lựa chọn không khoa học trong nội dung của bữa sáng có thể khiến chúng ta đói và phải vật lộn để vượt qua phần còn lại của ngày. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe của bạn trong tương lai. Vì vậy, bạn hãy để thưởng thức một bữa sáng có chứa protein, chất béo lành mạnh và chất xơ từ thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến. Lưu ý thêm, nếu khi dạ dày bạn đang trống rỗng, bạn nên cân nhắc không ăn các thực phẩm như sau. Những thực phẩm chứa men như bánh mì có thể kích thích chứng đầy hơi. Ăn các loại thực phẩm có đường cao sẽ tăng mức độ insulin cao. Ăn sữa chua và các chất lên men sẽ giảm các axit tiêu hóa trong dạ dày. Lê, cà chua, dưa chuột, chuối không nên ăn khi dạ dày trống rỗng. Không ăn các thức ăn cay và uống các loại nước ngọt có chữa calo cao. Sau đây là thực đơn cho bữa ăn sáng lành mạnh. Nhiều người ý thức bữa sáng quan trọng, do đó lựa chọn thực phẩm ăn sáng phong phú, giàu protein, nhiều chất béo, chẳng hạn bánh mì kẹp thịt, cánh gà chiên, thậm chí phô mai đồ rán, nhưng lại không biết rằng thực phẩm quá nhiều dinh dưỡng, ăn vào buổi sáng sẽ tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa dẫn đến tổn thương cơ thể. Bởi vậy hãy chọn loại thực phẩm phù hợp cho bữa sáng để hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất. Thay vì ăn những món trên, bạn có thể tham khảo thực đơn đồ ăn sáng lành mạnh, đủ chất như sau. Buổi sáng nên uống một ly sữa non để cung cấp kháng thể, tăng cường sức đề kháng. Bánh mì nướng làm từ bột ngũ cốc nguyên hạt với bơ và một quả trứng. Trứng tráng ăn cùng rau chân vịt, khoai tây, cà chua và format cũng rất tốt cho sức khỏe sữa chua Hy Lạp nguyên chất trộn với trái cây tươi, hạt ngũ cốc và một chút mật ong. Một củ khoai lang cắt nhỏ nấu với thịt lợn xay, cải xoăn và lá xô thơm. Bánh mì ba Basel làm từ bột ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp với format, cá hồi hun khói và rau chân vịt vân vân. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu xong 5 thực phẩm bạn tránh ăn vào buổi sáng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để nhận được nhiều tin mới nhất từ chúng tôi.